đi đi đi đi đi đi đi cái này là ổn lắm oh shit holy em là người hỗ trợ oh shit sếp mà nói em nên em phải đi chung sếp luôn ang garibat. Thôi đi về đây Anh Cảnh Sát ơi, ma này là giang hồ, giờ con Long cướp chó đấy Anh xử lý ma này đi Em cho chó đĩa nó kêu hoài ông bà này trên mặt à đây ngay đầu hết con chỉ ra ba thằng gì ba thằng gì ừ đi đi đi đi, đi. dẫn theo dẫn đường dẫn đường dẫn đường ở đâu ở đâu mày mày của mày đi rồi đi ăn trai nè đi với trai rồi tự thấy mày của mày đi với con thầy chùa đi vô khách sạn gì ờ, ba ly phòng ba ly chín á à, mày trâu bời em coi bà không bà em bỏ cái gút không em nào em nào aceitou. Trời ơi Thầy Chú Bết cướp Bết cướp Chú chú chú chú chú chú Chú Chú ơi chú ơi So do I. điện thoại loa nhỏ lớn á chuột nghe nghe không có đâu không có đâu không có cái này đâu làm ăn gì dở kia từ ờ, từ chức nhá ai ai ai ai ai ai ai bên kia một cái gì đó ờ, đi đi mặt đó đi phải đi phải đi phải đi phải đó ngọt nha đâu đâu đâu đi đi, ban 3D mày béo mày béo mày béo alo ấn cái mình đấy mày béo mày béo alo ok mày có bánh không à, nghe nghe thì bích bị lỗi không có được đâu tao đi xin người rồi đi đủ mới ok ok nghe nghe ơ ơ ơ bị dễ bị dễ ờ, em là cảnh sát bắt từ không em không có vừa bích không ờ, anh anh có phải là à, ờ. anh trai của của chị của ờ, cô không hả ờ phải cô là người ờ, dẫn chó đi dạo chứ bây giờ anh cứ đưa cái kiếm nó không không thì anh hiểu số phận rồi chứ kiếm gì có hả kiếm hồi xương lên đấy kiếm tôi là kiếm này là kiếm gia truyền nhà tôi đấy ok mắc gì vậy Ê, anh cảnh sát con vừa bị hấp gì mà anh cảnh sát ơi bị hấp gì mà ơi rồi anh đây chuẩn bị bay mau luôn nha nó là những hành vi này là những hành vi này là cái kiếm ha cái kiếm này nó đang chở với nhà tôi à, à thằng này thôi tôi tôi tôi biết anh này là có giữ cái kiếm này lâu rồi bây giờ ờ, anh anh chuẩn bị là giờ những hành vi này là có thể là nhảy giam tù hoặc là giết chết đi nha đúng đúng đúng chính xác dầm ảnh đi à tôi tôi tôi, tôi chưa được giết nên cảnh cáo anh lần một nhé lần ba là anh sẽ bị giết cái cảm ơn nhé tôi là mang rất là chính chu phạm luật rồi à. đây phạm luật là cảnh cáo đúng đúng đúng cảnh sát là phải như thế nhưng mà tôi cảnh cáo anh luôn nhé ok tôi làm sai ai cho anh giận ai ai ai cho anh giận giận Vâng. Anh em ơi, cảnh sát không người dân, cảnh sát không người dân à, ờ, không người dân à. này nặng này à, à, anh đâu bị cảnh sát không người dân à Rồi, anh không à, bị à. à, Ê, giỡn, giỡn, giỡn mà, à, nói mà, Tôi, tôi, anh mà còn hung rồi, tôi mét xếp đấy Tôi là ờ, đêm, đêm nay là đêm, đêm, đêm 30 rồi, tôi không muốn ờ, Ủa, thôi được, thôi được nha, thôi được nha không, chỉ một Cái gì? Nhiều méo ba mập, em méo ba mập tỉnh thần OT yeah, kia nha Mũi tốn máu nè, mũi tốn máu nè, quỷ coi nè, phải đền máu nó sao Cái gần bị cút đó nè Trời này lại lại mẫu danh à. Trời ơi, rồi đây rồi đây tôi bị bắn bắn. Còn cao một đúng không đất ta. Con này mặt ông ta, họ họ chết con này một mặt ông ta. Đà, đà công chắc được mặt hả? Cha tấn công của mẹ Ông này Ui Nói suy nghĩ sâu xa hơn Tìm đến cục là gì mày Tìm đến cục là gì Đúng rồi, đến đi mày ơi, xíu nó nó rộng xe nó vào phòng nữa rồi. Nó lạnh luôn. thôi thôi thôi không nhỏ quá.

Đức lỗi thì chùa ơi Không nghe không nghe được không nghe được Alo alo Bro, we won. No, no, Một chiến rồi. Á. Lộn. Mang chó này. Không mang nó chân à. Trời ơi, gửi đây luôn. Rồi, rồi chết rồi. Chết. <laughs> Lỡ cái kia. Lỡ cái Ủa? À, xin chào, xin chào, xin chào, xin chào Xin chào đúng không? <laughs>